Giới thiệu da Uyumos Đầy hương vị và bổ dưỡng Càng ăn càng thích Bạn ăn thử ngay đi Da Uyumos Hương vị thơm mát Cảm giác tuyệt vời